Xin chào các bạn, dưa hấu là loại trái quen thuộc của chúng ta và đa số mọi người đều rất thích. Ngày xưa, chúng tôi chỉ được ăn dưa hấu vào dịp Tết, nhưng bây giờ chúng đã phổ biến hơn và dường như bạn có thể ăn vào bất kỳ dịp nào trong năm. Dưa hấu được trải dọc thành từng miếng dài để ăn ngay, hoặc tách lớp vỏ bên ngoài rồi cắt ra thành từng miếng nhỏ. Cho vào đĩa ăn, trong những bữa cơm gia đình hay trên những bàn tiệc có khách. Tuy nhiên bạn muốn mời mọi người ăn dưa hấu với một phong cách khác, chúng ta sẽ cắt ngang quả dưa. Lấy một khoanh tròn ở giữa có độ dày khoảng chừng 5 cm, rồi đặt sắp vào một cái đĩa, bạn dùng một con dao nhỏ cắt xung quanh phần giao nhau giữa phần lớp trắng và lớp đỏ của dưa. Sau đó cắt ngang vài đường ở phần đỏ bên trong, rồi chảy dọc xuống để chúng tạo những hình vuông. Với xiên tre có sẵn, chúng ta sẽ xiên vào chính giữa của các ô vuông này. Khi đã chuẩn bị xong, lúc lấy xiên tre lên, bạn được một khối dưa hấu hình chữ nhật dài trông như một que kem vậy. Bây giờ chúng ta khui một lon nước ngọt, rót nước ra ly, rồi giữ phần vỏ của nó. Sau đó cắt bỏ một phần thân lon đi và làm nhãn mép vừa cắt để có được một dụng cụ như bạn thấy. Tôi sẽ cắt thêm vài khoanh dưa hấy mỏng hơn lúc nãy Lấy dụng cụ vừa làm được ấn dùng miếng dưa, bạn thấy dưa hấu được tách ra thành một hình tròn, ta sẽ làm nhiều hình tròn như thế trên một miếng dưa hấu và làm thêm với những miếng khác. Bây giờ, bạn cho tất cả hình tròn đã cắt vào đĩa, sử dụng vài chiếc dĩa để ăn, những miếng dưa hấu được cắt hình tròn, hơi lạ mắt một chút, làm mọi người thích thú và chắc chắn họ sẽ ăn hết phần dưa mà bạn mang ra. Với lượng dưa hấu còn lại, tôi sẽ cắt chúng ra thành những miếng nhỏ, rồi tách phần ruột đỏ cho vào một cái thau. Khi đã tách được một số dưa nhất định, chúng ta sẽ dùng một túi zipper cho những miếng dưa hấu đã cắt vào gần đây. Gai túi lại, rồi bắt đầu ép chúng. Dưa hấu mềm và rất dễ ép bằng tay, nếu có sẵn túi zipper như thế. Bạn có thể dùng một túi ni lông loại thường, và khi cho dưa hấu vào, chúng ta sẽ dùng dây cao su buộc chặt miệng túi và ép theo cách tương tự. Khi dưa đã được ép ra thành nước trong túi, chúng ta sẽ cho chúng vào một cái ly. Thêm một ít sữa đặc, khuấy đều lên rồi cho vài viên nước đá vào là có thể thưởng thức ngay. Nước ép dưa hấu uống rất ngon và mát lạnh trong những buổi trưa trời nắng nóng. Nếu bạn đã uống hết cả ly nước ép dưa hấu và lượng dưa trong thau vẫn còn nhiều, chúng ta cũng sẽ ép lấy nước. Cho vào một cái thau khác, thêm một ít đường và sữa như lúc ban đầu, rồi khuấy lên để tất cả được hòa tan hoàn toàn với nhau. Tiếp theo bạn dùng túi ni lông có kích thước nhỏ, cho hỗn hợp nước ép dưa hấu vào, ta sẽ cho đầy khoảng 3 phần tư chiều cao của túi, rồi buộc cố định tất cả lại bằng dây thun. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị một thùng nước đá, thêm nhiều muối, cho nước vào xâm sấp, rồi trộn đều tất cả lên. Khi nước đá có muối, nhiệt độ đông lạnh sẽ giảm từ 0 độ C xuống còn âm 20 độ C. Với nhiệt độ này, kem có thể đông cứng được. Ta sẽ cho những túi dưa hấu này vào thùng, đặt chúng nằm bên dưới lớp nước đá, rồi để yên trong khoảng vài giờ. Sau một thời gian, kem cũng đã đông cứng, chúng ta có những cây kem màu đỏ tươi rất đẹp. Kem dưa hấu ăn ít ngọt so với ban đầu, vì nhiệt lạnh làm giảm độ ngọt của chúng, nhưng nhờ có thêm sữa, nên hương vị cũng được thơm hơn. Kem này được làm khá đơn giản, bạn có thể tự mua dưa hấu về và làm khoảng trong vài tiếng là có thể ăn ngay được. Nếu bạn muốn làm một món khác từ dưa hấu với vị ngọt như chè, chúng ta sẽ dùng khoảng 80g bột báng cho vào nồi, thêm khoảng 300ml nước, rồi đặt lên bếp. Nhớ khuấy đều chúng trong khi nấu, ta sẽ đun đến khi những hạt bột bám trong lại và nở to ra như những hạt chân trâu trắng. Lúc này bạn cho tất cả vào nước lạnh để hạt không dính lại với nhau. Tiếp theo chúng ta múc bột bám cho vào chừng nửa chén, chế nước ép dưa hấu và dâm sấp, cắt vài miếng dưa có hình khối vuông để vào chén. Rồi thêm siro và một ít sữa đặc lên trên. Thế là xong, chúng ta có được một phần dưa hấu bột bám rất ngon. Những hạt bột bám dai mềm, cùng với vị ngọt của dưa và mùi thơm của sữa, tạo thành cảm giác ngon ngon, hấp dẫn. Với một trái dưa hấu khác, chúng ta sẽ cắt ngang ở phần cuống, dùng một cái muỗng có cán cứng, lấy hết phần ruột đỏ của dưa ra, sao cho nó tạo thành một trái rỗng bên trong như bạn thấy. Ta sẽ vắt hết phần ruột dưa hấu này để lấy nước sử dụng tiếp. Khi đã vắt xong tất cả, chúng ta thu được khoảng 800ml nước ép. Tôi sẽ lấy thêm một lượng nước ép khác từ một trái dưa khác, để có gần khoảng 1 lít. Tiếp theo chúng ta thêm khoảng 100g đường cát, dùng một gói bột rau cộng loại 10g, cho cả gói vào và khuấy lên để hỗn hợp được tan hoàn toàn. Sau đó cho tất cả vào nồi, bắc lên bếp và đun sôi trong khoảng 5 phút. Bây giờ chúng ta sẽ chế hỗn hợp vào quả dưa rỗng, cho đầy đến ngang mặt trên, rồi chờ cho chúng nguội đi thì hỗn hợp đã nguội và đông lại. Chúng ta có được một quả dưa hấu, nhưng không phải dưa hấu mà được làm từ thạch rau câu với nước ép của dưa và không có hạt. Bạn có thể tự làm thạch dưa hấu để mời bạn bè của mình và làm họ ngạc nhiên về một quả dưa khác lạ như thế.